Sài Gòn ngày cuối hạ Em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé Em cao 1m52 đó Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn mệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em làm người yêu anh nha Anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé Với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi Vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải là soái ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby chờ ngày mình thành đôi đường về ta chung một lối buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối người ta nói anh thật ta chẳng bao giờ anh nói dối anh thề nếu mà anh nói dối thì anh phải cưới em về mới thôi ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh em là hoa đẹp nhất cây xanh cần ánh mặt trời em không cười tim anh héo mất mất đi một nửa thế giới luôn bên cạnh che chở cho em ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em nghệ sĩ đâu giỏi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ cho dù tim em không mở cửa thì anh sẽ luôn đứng cà phê giữa đà Anh viết tặng em vài vần thơ Thức em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà ôm mơ Mơ về một thành phố nhỏ mang tên thành phố đơn phương Nơi đó có em ngồi hát Còn phương em thì vẫn có anh chờ Chờ em đến khi biển cạn Đến khi bầu trời hết mây Đến khi mặt trời tắt nắng Đến khi không thấy nụ cười ngất ngây Nụ cười của em là nắng Làm cho anh quên hết muộn phiền Yêu em là điều tuyệt nhất Còn quý hơn cả núi tiền Mẹ anh đã nói rằng anh chỉ được yêu con gái ngoan hiền Ngỏ lời mà em đồng ý thì em ơi anh sẽ giúp em liền qua mùa thu lại tới Nhìn thành phố với lá vàng rơi Mong rằng em luôn hạnh phúc Mong em mãi nở nụ cười Dành cả tình yêu vào rap Mang tặng em liệu có trầm trồ Ngày mà anh có được em thì chẳng khác gì có cả cơ đồ Baby